người ấy bị thương tôi chờ đời tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi ngày ấy gần bên tôi một giây một người để yêu thương lúc này Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà Cô ấy bay buồn mưa mong tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi ngày ấy gần bên tôi mơ say thôi cũng chẳng rơi nhưng vì đâu nghĩ cuộc đời nên nói cái xa thời gian trôi nhiều hơn đã chẳng mất em